lưng tôm gáy ngựa đấy con này đẹp thật em ạ đẹp lắm đẹp nhỉ nắng đẹp lắm để đổi mồi đi nhỏ nó sung nên chắc không đi đâu con mồi miền Nam không làm được việc rồi mình đi lần đầu nó dáng đẹp nhỉ mồi con mồi miền Nam chạy về lấy môi về đội nhé không thôi kệ nó thử xem nó dính nó ăn không còn này cánh được phết sáng đẹp nhá giả sợ nó bỏ đấu ấy nào đỉnh nào đỉnh ngắn, ngắn. tội con mồi không ăn thua bây giờ về mà đổi mồi về cho nó bỏ đấy trời cao cánh đẹp nhỉ mồi mình yếu nên là nó nó đéo đéo đấu với ai cả nhờ mồi mình mà căng xem nó đấu với phê Bỏ rồi Mới về đổi mồi thì tiếp tục phần hai nha anh em còn bộ đẹp ăn đấy nhá mình vừa đổi mồi xong đây trời cánh cao đẹp lắm này tự dưng hot nhiều phết Profit. មួយមានណាមិនហ្នឹង chuẩn bị nhảy đấy em ạ nào anh ơi something. clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nhé con mồi miền Nam này giờ lại hót nhiều này hót này nó phân tâm này, hót này nó phân tâm Mày, lúc cần hót đeo hót tao lấy ra mà không đấu được đá nhiều con hót nó bị phân tâm Nếu móc vào đấy được nhỉ lấy mẹ để lấy どうも。 那个好几万了。 đấy máy về bánh máy vỉa cánh áp phết cái giờ thì mày đi đấu không đấu được á nó đâu thế mà vẫn chưa vô nhỉ đẹp lắm rồi vồ đi lâu quá đấy con này hót nên là không cứ mất tập trung ngoại kiếp bày ra lý con kia về sợ con này nó bay đi đéo về nữa con chim rừng nó bị phân tâm lắm con này nó hót cả này thời gian phết này sinh hay thì phải lâu nó mới hay được thôi ra đội canh vậy đây quyết định giúp bụi để bắt được con này nha anh em mồi đây anh em nhìn màu này nhìn à, bóng bộ nhá màu này gáy này và lưng con này chơi cánh cao đây anh em con này chính là con chơi cánh cao ấy hôm nay về gặp con này nó chơi không được nhiệt à? con này chính là con trời cánh cao kìa anh nếu dạ, con mồi thứ ba mình phải thay đấy chai con mồi kia nó không đã quay video ấy con này chơi hay quá không bỏ được Ok nhá anh em con chơi cánh cao đã về đội nhá Ok ok Này thì chơi cánh cao này để mình à, Lên lấy nó ra cho anh em xem nhá Xong rồi à, quay cái canh mà hôm qua mình bấy nữa Ok Cánh cao đã về đội ok. chơi cánh cạo với đội nhá thôi thôi thôi mổ thế này hỏng hết lông đây mặt mũi đây màu ngắn họng bò lưng quy đây đây mình xuống ờ, treo lại cái chỗ hôm qua xong rồi để anh em định vị được cái cành mà hôm qua mình đánh nhá Đây, cành hôm qua mình đánh đây mình lên à, quay cho anh em xem Đây, à, hôm qua mình đổi à, hai mồi vào mấy cành thế liền Đấy, có cái bụi tre này nhá Hôm qua rất nhiều clip ở đây thay hai mồi đấy thì <clears throat> mới bắt được em nó đấy. đây khung cảnh này đấy. thay hai mồi là không bắt được mồi này mồi thứ ba hai mới bắt được em nó về đội tạo lại hiện trường cho anh em mệt cả người luôn không anh em lại bảo cắt ghép video còn khác vào là mệt á thì cũng không đá mặt rất là to đầu to Đấy nhá, ok anh em